ai cũng biết Omo là chuyên gia về trắng sạch Trong ngày cưới, cô dâu nào cũng muốn áo cưới mình trắng ngời lộng lẫy Omo với các hạt đỏ tí hon sẽ nhanh chóng thấm sâu bẻ cái liên kết giữa vết bẩn và sợi vải Nói trắng sạch hoàn hảo, nói Omo